mà cũng biết ờ, cầu thị cũng biết cách ha nhìn gương mặt sáng cho nó tươi cũng lan tỏa tinh thần tích cực rất là nhiều bên kia hiền lắm dạ ừ. nói về phần con cái thì cũng không có ở cùng đúng rồi cho nên là em cũng không có phải bị lo về cái việc là là em phải đối xử với với với ờ, với, với ờ, tụi nhỏ như thế ừ. nào dạ. rồi bây giờ chúng ta đến với người thân đi hỏi bên đây muốn mẫu hình lý tưởng sao có giống bên kia mới đã à chưa hỏi nó quên dạ. luôn bình tĩnh đi Hai bảy tết làm gì nôn tới giờ lẹ lẹ vậy tết ủa liên quan gì cái đó cũng điều kiện nó thuận lại ba đường nào cưng dạ đường bát ta trời, trời ơi, ơi trời chịu liền em ơi được không được tôi giả liền rồi ngồi đi em mời nhà gái mời nhà trai giới thiệu về mình dạ em tên là nguyễn hoàng trung à, em sinh năm 91 năm nay 31 à, tuổi hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng chủ yếu là thẩm định hồ sơ à, làm hồ sơ vay cho khách à hồ sơ vay dạ em làm hiện tại ở à, quận phú nhuận phú nhuận quê mình ở đâu dạ quê em ở quận quận ba này luôn <laughs> quê quận 3 làm ở quận phú nhuận rồi mời bạn gái dạ em xin chào chị ngọc lan xin chào chú hiền linh Em tên là Đỗ Hiển Vân, hiện tại à, 32 tuổi, à, hiện đang là quản lý của phòng xuất nhập khẩu. À, nhà em ở quận 8, em làm việc thì ở Bình Thạnh. Chị Vân quận 8. <laughs> Vậy là nhà gái lớn hơn nhà trai tôi tuổi đó. Dạ. Nhà trai thấy được không? Dạ được. Rồi, rồi bây giờ mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi Vân hả? Em có tính là ham học hỏi và học rất là nhanh Cũng thích ừ, khám phá và nấu ăn thích ừ, đi ăn ở những cái quán sau đó rồi về tự nấu lại trời ơi mấy quán ăn chắc ế lắm em ơi em đi ăn xong em về em <laughs> nấu lại em không ăn nữa em nấu cho gia đình em ăn sao mà phân tích được mình nấu giống gì được vậy tại đi ăn nhiều quá quen à hay à cái cái cái cái cái tài này cũng hay đó nha đi ăn xong về mình sao chép lại được là hay đó tại vì những cái người mà ta nấu nướng ngon là ta đều có cái gia truyền á khó có học lắm vậy mà nó học được cái gia truyền là hay đó điểm yếu của em đó là hơi nóng tính ừ, có thể là tự tin tự lập nhiều quá cho nên là cũng tính cũng đờn ông tính lắm ừ, cũng ờ, hơi lười lề mề đó nói chung là nhà gái thì ừ, khuyết điểm thì cũng chẳng có gì chẳng có gì đáng kể hết nhà tôi cũng đâu có gì khuyết điểm nhiều đâu nói đi ưu điểm của em là em ờ, luôn tôn trọng ờ, giờ giấc cũng siêng năng quá với hay. lại coi trọng cái tình cảm với lại cái tình bạn hay quá à với lại em cũng biết a à, nấu nướng à, mọi thứ một ít khuyết điểm thì à những cái tiểu tiết như tỉ mẩy thì em a à, kiểu như hay bị bỏ quên nói chung là nhà trai tôi không có khuyết điểm gì trơn á bây giờ là tình trường sao em thì à, trải qua ha, được khoảng ba mối tình rồi có ba lần á hả dạ mối tình à, đầu tiên thì năm lớp 8 trời đất ơi trời cái gì lớp 8 biết yêu rồi hả dạ này người ta gọi nít quỷ quen được vài tháng thì à, nói chung không hợp thì em chia tay <laughs> trời trời ấy nói nghe nè lớp 8 quen nhau sao kể nghe chơi coi thì cái lúc đó em thời học sinh giống như quen ừ. nhau chỉ có nắm tay này nọ thôi nắm tay Xong là có nói à, gì không lúc đó nhát lắm đâu có biết nói gì đâu dạ chỉ đi chia chung giống như đơn thuần như bạn à. thân à. hơn chút xíu thôi rồi rồi rồi quen lâu mấy tháng dạ cũng được à, ba uh, bốn tháng tự nhiên sao chia tay nhà bạn nữ biết đang quen nên không cho quen nữa đúng tao không cho quen đúng còn nhỏ con nít quỷ quen gì mối tình thứ hai thì à, lớp chín hả dạ không à, lúc đó em à, học sinh lớp 12 là em có quen nhưng mà người đó cũng là vợ của em luôn sau này cũng có vợ rồi hả hai năm rưỡi xong cưới thì em hiện tại em đã có một bé rồi năm nay cũng học lớp 3 lớp 3 dạ bé gái bé gái dạ à rồi hai chồng chia tay lâu chưa dạ chia tay hồi à, đầu năm 2015 cưới nhau khoảng được gần 3 năm vậy cũng sâu đậm có đứa con gái nữa sao chia tay ừ, hồi đầu thì hai bên cũng rất là hợp nhưng mà sau khi mà lấy về xong á thì phát hiện ra như bất đồng quan điểm với nhau á với lại kiểu như nói nhiều khi có nhiều câu nó hơi nặng lời á à làm tổn thương đó dạ đúng rồi rồi cái mối tình thứ ba dạ mối tình thứ ba thì à, em cũng có quen nhưng mà được có ba bốn ngày à, thì à... trời đất ơi trời tôi phải đi qua tôi coi mặt ông này có sao tình trường của ổng <laughs> nó đoạn trường dữ vậy chào em dạ cho chị nhà trai tình cảm mới yếu mềm tình trường yếu chứ bây giờ chị hỏi thiệt nè tại vì mình đã lấy vợ mình đã sanh con thì cái vấn đề đó nó là rất là quan trọng chứ không phải là cái kiểu giống như là tình cảm mà tuổi học trò thích tới không thích thì thôi để tôi lo yên tâm hiền khô à ừ rất là hiền luôn cho nên là là rồi bây giờ là con gái ở với ai dạ con gái hiện tại là ở với lại um, vợ cũ của em mỗi tháng em chu cấp mà à đàn ông như vậy là tròn trách nhiệm rồi còn nhà gái bên đó sao nãy giờ cứ hỏi nhà trai tôi hoài vậy nhà gái mình sao cưng đường tình duyên sao tình trường thì à, hai người tìm hiểu cũng nhiều chào nhà gái xinh đẹp dễ thương lắm dễ dạ, thương, dễ thương năng động ừ. um, thì cũng quen từ thời còn đi học rồi sau đó thì cũng như câu là nhất cự ly mà nhì tốc độ à, yêu xa thời gian không duy trì được nên chia tay rồi bỏ qua còn mối tình thứ hai thì cũng là do là à, tìm hiểu vội vàng yêu nhanh chóng cho nên là cũng nhanh chóng chia tay ừ, đơn giản quá vậy dạ đúng rồi thật ra lấy chồng đúng mấy người hiền này á cũng khó tìm lắm á chân thành đó đừng dạ. lo tôi nhìn nhà gái sơ á là nhà gái có thể về quản lý nhà trai được đó ừ. cái tính bên đây á là mạnh mẽ bên kia một chút dạ. nhưng mà cũng biết cầu thị cũng biết cách ha nhìn gương mặt sáng cho nó tươi cũng lan tỏa tinh thần tích cực rất là nhiều bên kia hiền lắm dạ ừ rồi nhờ chú linh nói con cũng yên tâm yên tâm yên đi. tâm với lại về Mắt phần nhìn nhanh lắm cái thứ hai nữa về phần con cái thì cũng không có ở cùng đúng rồi cho nên là em cũng không có phải bị lo về cái việc là là em phải đối xử với với với ờ, với, với ờ, tụi nhỏ như thế nào yeah. Ừ. rồi bây giờ chúng ta đến với ờ, người thân đi hỏi bên đây muốn mẫu hình lý tưởng sao coi giống bên kia mới nè. à chưa hỏi nó quên luôn dạ. bình tĩnh đi 27 tết làm gì nôn tới tết vậy lẹ lẹ vậy tết rồi dạ thật ra thì hình mẫu của con á là về ngoại hình thì dễ nhìn ừ. vui tính nam tính và có sự chỉnh chu trong về bề ngoài bạn này dễ thương cao trên một m bảy chắc không tới chắc hơi thiếu một chút về tính cách thì à, à, vui vẻ nè hòa đồng nè thông minh có chí cầu tiến à, và có bản lĩnh mình hơi yếu chút xíu Bây giờ mình chỉ đưa tiêu chí về mình thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng 70 80. 70 được rồi, về ta khắc phục. Ta thiếu thốn chút xíu về gọi là bản lĩnh này kia, nhưng bù lại nhà ta quận 3. Ủa liên quan gì? Cái đó cũng điều kiện nó thuận lại. Quận ba đường nào cưng? Dạ đường ba Ta. Trời, trời ơi, trời Chịu liền em ơi Được không? Được Tôi gả liền Có gia đình nước ngoài không? Có không? Cuối năm sau thì ba mẹ em đi Đó Trời đi ơi, đâu? khỏi làm dâu Dạ, đi qua Mỹ Ờ, à, đi qua Mỹ nha Nhà gái sao, có gia đình nước ngoài không? Dạ, cả nhà con hiện tại đang ở Mỹ Trời ơi, trời Trời à, ơi, coi thường nhà gái tôi hết trời thôi vậy thì cũng muốn đăng hộ đối trời ơi mình hỏi người thân đi đi với ai vậy cưng em đi mình chị đi mình rồi để đó chị lo đi ai cưng dạ em đi với hai đồng nghiệp của em ạ dạ em chào à, em mc quỳnh linh và em xin ngọc lan ạ dạ tuần nãy em theo dõi hai hai bạn trai bạn gái em thấy nhìn chung là cũng có khả năng là đến được với nhau á tại vì em thấy là uh, với trung á thì cái cách cái tính cách của trung á thì rất là nhẹ nhàng rất là tinh tế với lại ờ, biết lắng nghe bạn gái là một người thích ừ, cái tính thích ờ, thích lãnh đạo đúng không đó cho nên thấy là cũng khá là hợp á tại vì ờ, trung là một người rất biết lắng nghe nha ừ, bạn bè hoặc là ba mẹ hoặc là người thân gì đó nếu mà có góp ý có chia sẻ thì trung cũng đều luôn luôn biết lắng nghe thì cái này là cái rất là khó mà thường là đi ra ngoài rất là hiếm người khó có được cái tính này hay quá bạn trung nói chuyện rất là sâu sắc nãy tôi thấy mặt tôi thấy mặt bộ đồ tôi tưởng tin nói sự vòng vòng tưởng là bị 12 không á đúng rồi nhưng mà nói chuyện thấy con người sâu sắc thôi mở rào đi vui vẻ em ơi vui vẻ không quý vị à, vui vẻ không quạo nha bây giờ mình nói chuyện chơi uh, cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn rồi đó tiến luôn tiến luôn ảm à, tài hoa à, xin chào em dạ chào anh ừ, cảm ơn bó hoa của anh đến với chương trình thì anh không biết uh, mua gì hết nên tặng bó hoa này cho em dạ. Ừ, đầu tiên thấy em thì anh thấy em cũng uh, dễ thương cũng hợp danh thì em thấy anh như thế nào cảm nhận đầu tiên khi mà chưa thấy mặt thì em nghe giọng anh chân chất um, ừ, thật thà có vẻ hiền um, thì cũng gần tương đồng với lại cái yêu cầu của em hai người ờ, về chiều cao cũng hợp lắm nha đó rồi thôi về chỗ ngồi đi Dạ. về chỗ ngồi cho bớt rung nè sở thích của anh là gì xem đá banh hoặc là có phim hoặc là lâu lâu sẽ đi dạo còn em em thì cái sở thích lớn nhất là thích du lịch cũng đi dạo xem phim nghe nhạc em hay thích đi đến những cái quán cà phê nghe acoustic và nấu ăn thì anh cũng hay ờ, hết đi ờ, uống cà phê cái gì anh em đi chung với nhau dạ anh cũng muốn kiếm kiếm một người như là quan tâm với chia sẻ chung với mình vui với lại buồn với lại um, à, cùng anh có thể chăm sóc con của anh thì là đủ rồi còn em à? thì quan điểm của em cũng vậy cũng là tìm một người có thể là chung tiếng ừ. nói chung quan điểm chung tư tưởng à, quan trọng là phải à, cùng nhau xây dựng và chia sẻ thì hôm nay đến đây thì em cũng muốn là tìm một người trước tiên là làm bạn sau đó là mình có thể nếu mà hợp nhau thì mình có thể đi, xa hơn nữa hai bên phân tích cái câu chuyện đó thì em cảm nhận về chàng trai như thế nào à, thì em cũng đang lăn tăn về vấn đề là có con tại vì à, em sợ nó có ừ, mình chưa được tốt lắm để chăm sóc trẻ nhất là con anh cũng đã lớn và thêm nữa là à, về cái tính cách thì theo em suy nghĩ qua nghe nghe cái câu chuyện của anh á thì em suy nghĩ là anh chưa có chính kiến riêng của mình lắm chưa đủ bản lĩnh mình phải uh, quyết đoán hơn nữa mạnh mẽ hơn tự tin hơn đó trai thấy bạn bên nhà gái góp ý gì đúng không à nói chung cũng đúng <laughs> ừ. ừ. chắc có thể là do tính chất công việc cho nên là em ờ, nhiều khi làm việc thì cũng quyết liệt lắm cho nên là cái tính nó cũng tương đối là mạnh mẽ ở bạn trai này chưa có tính quyết liệt thôi đúng rồi chứ thật ra mình cũng đầy đủ điều kiện để lo cho con mà dạ thành ra mình cứ nói thôi bây giờ mình yêu nhau mình cứ cưới nhau thôi dạ chuyện con cái mình có đủ sức để giải quyết mà không cần phải lo chuyện đó hiền quá bạn này cực kỳ hiền luôn ừ. nói chung là hai bạn đến với nhau em sẽ cực kỳ an tâm em không có phải lo lắng một cái gì hết mà em cực kỳ hiền và luôn thật thà à, nếu các bạn cảm giác uh, ok đây có thể là một nửa mảnh ghép mà có thể ghép được thì chúng ta bấm nút còn nếu không chúng ta không cần bấm một hai ba hết thời gian không ai bấm cả thật ra cũng rất là khó dạ khó giữa đôi bên luôn mỗi người có một cách lựa chọn như ở đây chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau nên liên lạc dạ. với bạn gái dạ. uống cà phê là những người bạn có thể góp ý dạ. chia sẻ với nhau giúp nhau cùng tiến thì à, đến cái gì nó đến nó sẽ đến thôi dạ à, cũng nhân đầu năm mới 2022 thì em cũng xin chúc cho chương trình chúc cho chị Lan chú Linh à, cùng với tất cả khán giả đầu tiên là đại dịch sẽ qua đi trong năm 2022 này tất cả mọi người chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường và phát triển nhanh chóng vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe Tết em cũng chúc mọi người ăn à, khang thịnh vượng có chiều à, sức khỏe sau đợt dịch này hiền quá à.